thế mình ờ, hướng dẫn mọi người cách đăng ký internet banking ở Nhật thì cái internet banking thì là bây giờ là rất chi là phổ biến mọi người đều có thể đăng ký được và cái thủ tục đăng ký internet banking rất chi đơn giản hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký internet banking ờ, trên máy tính sau đó thì là ờ, các bước mà đao phần mềm trên phần ứng dụng App Store về điện thoại rồi để mọi người Ờ, có thể đăng ký được và kiểm tra tiền gửi tiền trên điện thoại mình một cách nhanh nhất một cách nhanh nhất thì chúc các bạn à, thành công và các bạn mọi người xem video ở dưới mình thì mình làm video hướng dẫn mọi người cách à, đăng ký internet banking à, à, neutral banking nhá thì thường thì mọi người có cái thẻ neutral rồi nhưng mà để sử dụng ờ, thẻ như chùa banking bằng uh, internet bằng số bằng số bằng điện thoại thì các bạn phải đăng ký cái như chùa banking này nhé nhất là xem được cái tài khoản các bạn là có người gửi người uh, tiền mình gửi đi rồi thì người uh, người đã gửi về cho mình thì mình uh, đầu tiên thì vào trong web này mình sẽ để cái link ở dưới Đấy, các bạn vào phần uh, uh, Shinki này, Musikomi này Đấy, ấn vào đây nhé dòng hàng này nhé à. Ê, tiếp theo trong dòng này thì các bạn kéo xuống dưới nhé đây là neutral đây đây cứ tổ này no oshikomi này omoshikomi này à, murio là không mất tiền dẫn vào dòng này cho mình nhá thì tiếp theo thì các bạn kéo xuống dưới và chọn cái ô Tetsuzuki trong mục này như thế nào ờ, thì ở cái mục này ấy, thì các bạn kéo dưới cho mình nhá bỏ qua các bước này đi trả xuống dưới và xin kỳ nhá xin xin kỳ toro cự nị sự sưng bự tiếp theo này à. thì ở mục tiếp theo này nữa thì mình làm như nào à, hơi nhỏ tí thì nó các bạn phải đọc các cái điều khoản của neutral mình đọc cái chia lâu mình nhật nhiều các bạn kéo dưới cùng cho mình ấn vào đồng ý à, chị đôi này nai ngôn ý đôi xử đồng ý với cái nội dung ở trên Thế thì à, các bạn à, chọn đồng ý xong rồi bạn đến à, chữ ghi hết rồi theo nhá thì nó sẽ ra một cái bảng như này ra một cái bảng các bạn làm như nào thì cái đây là cái hai ô này là các bạn điền cái e, cái thông số ở cái thẻ neutral của các bạn đấy cái đầu tiên là cái mã 5 số này mình điền cái mã 5 số là 1 4 6 chấm bốn tiếp theo thì à, mình nhấn là hai năm sáu ờ, bảy ừ, hai đấy mình nhập cái số của đây à, số nhu trổ thẻ cái cái thẻ nhu trổ à, cái tên này là tên katakana nhé katakana thì các bạn đánh chuyển sang chế độ đấy katakana tiếng nhật cho mình là tiếng việt đi à, katakana nhé à, tổng vào đây anh à, cao không đỏ à, chuyển anh nữa à, cao à, đồ à, tiếp theo thì cái đánh hơi khó và chuyển katakana đi cao ti à, ti chữ chữ n chữ chữ nhỏ thì anh bấm phím n cùng với phím khí mình chọn nha phone full ừ. đó. đó. Thế ngày tháng năm sinh đây bây giờ mình ghi là năm tháng ngày sinh nhé thì là năm sinh 1993 à, bỏ chế độ tình nhập đi xóa đi cánh này một chữ chữ ừ, âm đây tắt lại nữa cánh này một chữ chữ ba à, à, không ba ngày càng xin các bạn nha một vào đây đó. Còn tiếp theo là điền cái email cái email là gì nhỉ um, các bạn điền email các bạn vào nha. à, bây giờ mình điền email của mình vào email của mình là my java 88 copy một lần nữa và sang dưới nhá các bạn dưới cho mình nó hỏi ở đây thì là ừ, cái cái chư chi no okibo sử dụng này tai số là như là khi mà người ta gửi tiền vào cho mình thì có gửi thông báo không có gửi tiền đi cũng thông báo hết Rồi, ấn vào siêu hệ bây giờ là phát nhận số điện thoại này Ê, kéo dưới này nó sẽ gửi cái thông tin vào cho mình viên mượn hạnh ở đây à, từ từ nhé chứ mình mình chưa chụp cái này lại không chút nữa là rõ hơn các bạn này à, rồi tiếp theo vẫn một đô sự này. À, cái này sẽ đủ chưa các cứ ok ok à, đồng ok mục này thì mình thu nhỏ lại cho em mình lưu vào mình làm web chục cả, copy vào cái sau đó cái tiếp theo vẫn ảnh mà hay nha cô Jinzo để cho mình điền số điện thoại của mình vào ở đây thì mình à, ở đây thì mình à, à, điền cái mã số mà nó sẽ gửi vào số điện thoại của mình mình ấn vào chữ ghế thì nó sẽ gửi số điện thoại vào cái mã số của mình cho mình nhập lại Đấy. thì các bạn là chờ một tí nó sẽ gửi vào cái mã vào số điện thoại cho các bạn điền cái số 5 số vào đấy như cô đồ nó sẽ gửi hiệu cô đồ đến số điện thoại của mình để xem số điện thoại số cô đồ là bao nhiêu sẽ gửi xuống cô đồ đến cho mình rồi em mình điền vào à, à ok à, xong mình chưa ghi hệ đấy em nào ra nhập đúng chính xác vào đấy đây là thông tin của mình này à, thông tin của mình đã nhập đã đăng ký thành công nhé đã đăng ký thành công rồi à, trong thì bước qua đến bước này tiếp theo thì mình nhấn truy hệ à, tiếp theo là cái bước uh, à, kiểm tra cái mà nếu mà trong cái mail là mình nhấn tiếp vào đây chính hệ nó sẽ gửi một cái ờ, xác nhận đến Gmail cho mình Đó. bây giờ mình sẽ trong Gmail cái mutual à, đã có mã rồi ok mình đặt cái mã rồi mình làm tiếp theo bây giờ mình sẽ nhập một cái mã ờ, uh, 6 số uh, số cả tai nha qua nó gửi cho mình nhá à, không không bốn chín này là nó gửi vào trong gmail cho mình ấy e. E. à, mình chú ý đấy cái à, dốc password à, bây giờ mình sẽ nhập một cái thêm Đấy, sau khi nhập mật khẩu ờ, được các cái số ký tự chuẩn đấy nhá, thì nó sẽ hiện bóng báo như này nghe mình đấy, e. thì nó sẽ bảo mình à, thông báo là mình vào dốc cưỡi nhé vào tiếp theo dốc à, cưỡi đã đăng ký thành công rồi nhé dạ, dạ, dạ. như thế này là mình đã thành công bây giờ mình vào thử nhé như này các bạn đã thành công rồi nhé đây các bạn nhập cái mã mà vừa lấy này nãy nó gửi cho mình nha đấy đấy đập vào đây đấy. thì ổn chứng hệ đó em bắt điền ừ, mật khẩu vào điền à, mật khẩu vào thì mình điền à, mật khẩu vào đây điền mật khẩu vào đây nhé đốc cơ mình chụp cái lại tạo xong các bạn đốc cơ này Đấy, đặt thành công vậy là các bạn đăng nhập thành công nhé bây giờ các bạn có thể chuyển tiền được Đấy. ok rồi Đấy, mình đã giới thiệu thành công cái bước ờ, đăng nhập internet banking Đấy, vậy thì bây giờ các bạn sẽ đã có cái thông tin và cách đăng nhập internet banking thì các bạn có thể đa phần mềm về rồi gửi tiền được nhá À, chúc các bạn thành công nhá ở đây thì các bạn à, đao hai cái ứng dụng này nhá hai cái ứng dụng như trồ là về cho mình xong rồi đăng nhập đăng nhập vào thì nó sẽ bắt các bạn là điền các thông tin như thẻ gai của các bạn tên rồi thì ngày tháng năm sinh điểm vào đây thì xem xác nhận đây cái mã mà hình mã trên này là cái mã trước mình đăng ký ra kinh này Đấy, xong các bạn nhập thông số của thẻ gai vào à, nhập xác nhận thẻ gai Đấy, sẽ bây giờ sẽ ra được như này à, chúc các bạn thành công nhé